chào anh em thì hôm nay anh tú bịp để giới thiệu với anh em một bộ môn nó luôn là xoay nhìn xuyên bát anh em nhá biết địch biết ta trăm trận trăm thắng để hỗ trợ anh em đánh sóc bịp ở trên màn hình em đây đang là các loại tất cả các loại mẫu bát để anh em đi chơi giành chiến thắng đó là bát tàng hình em nhá tất cả loại mẫu bát anh em muốn đặt mẫu bát nào ở địa phương anh em nào chơi mẫu bát lạ gửi cho hình cho tôi là tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu anh em còn bát nhà tôi là cung cấp tất cả loại bát phổ thông trên thị trường bát phích nhựa này đấy, phích nhựa các loại màu này xanh trắng này hay là bát long phương này bát hải dương này tất cả loại mẫu bát anh em hay bát trắng là nhà tôi đều có hết để anh em tất cả những mẫu bát trên thị trường là bát gì tôi có tôi khẳng định luôn này trọng lượng không thay đổi kích cỡ không thay đổi anh em nhá ưu việt của bát tàng hình của năm nay là đồ vượt trội nhất rồi thì bây giờ để kiểm chứng đôi ba cái mặt tôi sóc thì anh em biết cái đồ nó chuẩn chỉ như nào anh em này đấy này sóc này sóc xong đặt xuống này anh em này nào phải chuẩn nét luôn sấp đôi anh em này hai quân dồn góc này anh em này chuẩn nét em nhá thì tôi khẳng định anh em này bát là bát tàng hình là soi tất cả các chất liệu vị villa thăng long quân đóm quân chắn quân bài quân thuốc anh em nhá đấy ba trắng này anh em này tơi vị này anh em nhá chuẩn đét luôn đấy tôi sóc tiếp này cái này sóc qua không cần phải xoay bát làm gì cả anh em này sóc xong cứ đặt xuống là được vẫn đứng ba trắng này dồn góc này anh em nhá sóc xong đặt xuống là tự bát thôi bát này là cái bát tự động anh em nhá sóc xong là camera tự mở ba đen này anh em này chuẩn đét luôn đấy đồ đạc là đồ chuẩn chỉ đồ này lúc là cái đồ của bát thế hệ mới anh em đi chơi không bao sợ thua tha vẫn đứng ba trắng này anh em nhá đó thì bây giờ để tôi à, cho anh em nhìn này đấy nó như tivi luôn anh em sóc xong đặt xuống này đấy đặt xuống này anh em thấy không đấy tôi để con 10 này chuẩn nét luôn này quay góc lại thì thôi này đó, sóc xong và đặt xuống này anh em thấy không như tivi 42 inch luôn đó anh em nhìn thấy không chuẩn nét luôn anh em nhá cái hàng này như sáng như đêm trăng rằm anh em đi chơi không bao sợ thua tha đấy thì bây giờ tôi để tôi giới thiệu thêm anh em về cái bát này nó ưu việt ở chỗ nào tôi khẳng định luôn này trọng lượng không thay đổi bát y hệt như bát anh em mua ở quán anh em nhá trọng lượng không thay đổi đấy thì nói luôn là bát này thì nói luôn là ưu việt rồi soi là soi trong veo soi xuyên bát luôn này bát lạo như bát là này anh em này đấy soi trong veo này không có một tang tích gì trong như ngọc trinh luôn này để bát lạo thì thôi anh em này anh em biết là cái độ chính xác chuẩn chỉ của nó như thế nào anh em nhá anh em nhìn này bát nhựa bát phích phít này đấy, bát phít bát nhựa tô phít này đấy anh em này chuẩn đét luôn anh em đấy không có cái dấu hiệu gì để đẳng cấp để nói cái bát này bát lạo như bát lạo anh em nhá đấy bát là bát không tang thì tôi luôn anh em này bát ạ thì cũng có ba bốn loại bát đấy anh em hiểu anh em về đồ đầu tiên đó là cái bát này là bát tự động anh em nhá đấy bát này đều không tang hết bát này bát tự động này sóc xong đặt xuống là tự nó bấm vào màn hình là nó trái quả cho anh em loại bát thứ hai đó là cái loại bát khiển bát khiển này là khi em ăn tiếng nào anh em ví dụ bấm thì camera nó mới mở ra thì là bát nó mới soi được em nhá kể cả đang sóc xong đặt xuống 5 phút sau bấm phát là camera mở cứ bấm phát là camera mở phát đấy cái loại bát thứ ba để anh em biết là cái loại bát là bát wifi bát wifi là cái bát như nào nó kết nối trực tiếp với cái điện thoại anh em đang dùng anh em nhá anh em điện thoại anh em có thể nghe gọi bình thường nhưng nó sẽ trả kết quả trực tiếp vào cái bát để anh em để về màn hình điện thoại anh em để anh em cũng là trực tiếp về đây không còn người kỹ thuật để em một mình em chơi được anh em nhá đấy thì bát thế hệ mới của cái năm nay nó rất nhiều ưu việt đầu tiên nào như là thử phấn rôm là ok thứ hai là nước sôi nước lạnh là không ở chết mắt thứ ba là cam thôi anh em là tôi là người bán hàng tôi biết là cam đa nó chỗ nào còn thầy thợ có bạc giá nhìn với anh em luôn là trong veo vèo vèo luôn không có thể thấy một cam đa đâu tại vì sao nó không thấy mắt được là vì tôi thấy anh em là nhà tôi là tráng một cái lớp xứ cái lớp xứ cái lớp xứ men nhật bản anh em nhá là để nó giấu mắt cam camera là không mà nhìn thấy để chống phân zoom chống nước là như thế anh em nhá mà đập ra không một tăng tích gì tôi khẳng định đập bát ra nha ngày xưa đập nó còn dây dựa đến thời điểm đập tôi luôn anh em lên tôi thử đập luôn ra không có một cái tăng tích gì nó một cái viên đỗ siêu nhỏ nhỏ nhỏ em để nó giấu vào nha đập năm bảy miếng là rất là ok anh em nhá bát này bát đời mới ngày xưa anh em biết là cái bát đi phải cắm sạc này hay cắm nhìn nó lỗ lỗ này hay là soi nó đen xì xì ra hay là bát thành bát cạnh trọng lượng thay đổi nha để anh em đi chơi rất là thua tha luôn anh em nhá để nói về bát là một trong những cái cái thứ gọi là rất là trâu bò luôn để anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng anh em này đấy thì thêm vào nữa là một cái điều gì để nói về bát đó là sạc là sạc bệ từ anh em nhá không phải sạc đi như ngày xưa anh em này đấy à khi chưa sạc thì nó đỏ này sạc xong này đỏ này này nhấc lên là nó sẽ xanh em nhá đặt vào nó sẽ đỏ này đấy là đồ đẳng cấp luôn sạc anh em sạc 30 phút là anh em chơi 7 8 tiếng là ok không xả pin pin khỏe pin trâu đấy thì đi kèm với cái bát tất nhiên phải có cái màn soi thì màn soi tất cả loại màn soi em nhá màn đen trắng này hay là màn 63 anh em này đây màn đen trắng hay màn 63 thì màn nào cũng được anh em nhá đấy đều soi chuẩn nét luôn anh em này như tivi luôn đấy sắp xong đặt xuống này anh em nhá đấy hay là cái mẫu màn đen trắng đấy màn đen trắng 1280 ờ, hay màn 110i anh em này đấy thì đi kèm pin của nó là, là chưa là pin Nokia anh em nhá anh em nắp tôi quả pin hai quả pin này anh em chơi hàng tuần luôn thì cái pin này ạ tôi khẳng định luôn cái loại màn này ạ là bắt siêu chuẩn siêu led luôn anh em này đó anh em nhìn đâu chuẩn led luôn hay là cái màn khuếch cái màn khuếch đánh khoảng đánh rừng đánh núi bắt 450 mét là nó thể rất là ok anh em nhá anh em chơi rừng chơi núi muốn bắt xa này đấy màn khuếch thì anh em như thế này cái màn này bắt khoảng 20 mét quay đầu thì soi xuyên qua tầng 1 tầng 2 xuyên tường phòng nọ qua phòng kia anh em ngồi kỹ thuật là ok luôn đấy thì người ngồi kỹ thuật bấm điều khiển là điều khiển và zoom là trái quả cho anh em là không bao sai được đấy, nếu anh em đánh rừng đánh núi đánh cái màn quét 4 50 mét này là chuẩn đét đẹp luôn anh em nhá đồ đồ đẳng cấp đi chơi không anh em sợ thua tha đấy cái hàng này anh em để chơi nhá cái đồ này đồ thế hệ mới nhất không phải như cái dòng bát ngày xưa là chơi một hai tiếng hết pin anh em lên tôi nhá cứ ngồi sóc từ sáng đến trưa luôn để kiểm chứng xem nó độ chuẩn chỉ như thế nào anh em nhá tôi luôn này hàng tôi bán ra đổi mới một tháng anh em nhá bát lỗi tôi đổi mới luôn tôi không bao giờ sửa chữa đổi mới luôn những cái trường hợp nhà tôi không bảo hành cho anh em là anh em đi chơi ăn được đôi ba triệu những cái tiền kết nó đập bát thì tôi phải chịu anh em nha đập bát thì mua bát khác để em hiểu thế thì tất cả loại bát trên thị trường tôi đều cung cấp hết này bát nhựa bát phít các loại phít nhựa khác nhau này hay là bát này bát sứ này đều chúng tôi đều có này hay bát là hải dương bát long phương bát trắng hay bát tràng an nhà tôi đều có hết để anh em hiểu về loại bát anh nhá vì nó xoay xuyên tất cả các loại chất liệu vi thì em nhá để anh em alo trực tiếp cho anh tú chín tám 09878 ngũ quý bốn thì nhà tôi trực tiếp lên bến xe đình bến xe giáp ba lội hoặc bến xe đông sài gòn em gần đâu qua đó lên thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi hàng xem hàng kiểm tra hàng thử đúng hàng thì anh em mới thanh toán anh em nhá đấy để anh em mới thanh toán này bây giờ tôi sóc anh em đôi ba tiếng bạc này cái đồ này luôn này em bảo sai nó không sai được đĩa nào cũng được quân nào cũng được anh em nhá đấy đĩa không quan trọng chỉ cần luồn bát thôi à, sóc xong này đấy, đặt xuống em nhìn đâu như tivi 42 inch để anh em biết để em biết cái độ chuẩn chỉ làm sao này đây anh này mở bát đặt xuống này nó sẽ mở cam ra anh em này anh em thấy không con 10 tép này đấy soi chuẩn đét này luôn này không bao sai được cái hàng này du cũng không sai luôn anh em nhá đấy xong đặt xuống này anh em thấy không xoay trái xoay phải này để chuẩn đét luôn này đấy thì tôi kiểm chứng tôi sóc anh em thêm đôi ba tay bạc anh em nhá em cứ quan tâm alo cho anh Tú 09878 Dũng Quy 4 thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bò cua tài xỉu hay game trên loa động giải bài thành không bộ môn sóc đĩa tôi cung cấp tất cả là bệ trôn bệ thả này quét ngang này hay dòng ống cảm ứng này hay ống giò 6 tất cả tôi đều cung cấp hết anh em nhá dung dịch cảm ứng này tôi xong em thôi ba tiếng nữa này em biết độ chính xác đặt song song ra là số này tứ trắng này chuẩn nét này chồng quân chồng vị vẫn báo hết thì vị là vị nào soi được anh em không muốn đánh cái loại bát đen trắng ạ sấp đôi này anh em đánh loại bát màu anh em nhá bát màu thì giá thành nó cũng như thế thôi nhưng mà nói luôn là anh em là soi nó cũng sẽ là bắt được cả màu thì à, gọi là cái giá thành nó chênh thêm một vài trăm nó không đáng kể anh em nhá ba đen này rồi một góc này anh em thấy không sổ đen luôn <clears throat> trọng lượng không thay đổi bát y chang như bình thường anh em quan tâm cái sản phẩm này anh em alo tôi đấy thì anh em lên trực tiếp nha nha gần thì lên trực tiếp bến xe mình bến xe ra ba lộ bến xe đâu sài gòn anh em nhá. bớt chút thời gian lên để kiểm tra tôi thật với anh là để nói về bát thì cháo gì đấy anh em nói lại là nó chuẩn chỉ chuẩn nét đẹp luôn đấy kho lửa đấy ok này kho lửa ok này nước sôi nước lạnh dội vào rửa bát đều ok này đấy, đập ra không một tang tích gì thời lượng pin thì rất là trâu bò sạc một tiếng là rất ok chơi chơi bẹ từ anh em nhá đấy anh em quan tâm alo tôi để đồ đạc chuẩn chỉ anh em xa từ gửi xe khách xe ca anh em xem hàng kiểm tra thử hàng đúng hàng thanh toán hàng tôi bán ra đổi mới một tháng rồi nhá bát mà đập thì tôi không bảo hành đấy anh em đi cho tôi còn bát không đập mà chơi bảo lỗi lõ kia tôi đổi mới hết cho anh em thì cảm ơn anh em xem video của tôi Xin chào anh em Thì đến cái video quảng cáo này Bên công ty của tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp Thừa thiếu một lá bài, ảo thuật bài Để anh em đi chơi Không cần tay nghề anh em nhá Nhiều có thầy thợ con bạc già đánh bài lá biết bịp Là thầy là thợ mình không nói Nhưng mình là người mới chơi vào đồ của bạc Mới va vào bộ môn gọi là bài lá bịp Xâm phẩm liêng ba cây hay là binh sập sám mình Ấn Độ Ví dụ như cái bộ môn mình đam mê Thì là mình đi chơi Mình không có đòn ngón gì là mình sẽ dẫn đến trường hợp là mình thua tha anh em nhá mà để có cái công cụ hỗ trợ em đi chơi thì tôi giới thiệu với em bộ môn đó là bài lá bịp thừa thiếu một lá bài thì đầu tiên đó là cái ví đổi bài anh em nhá thì cái ví này dùng bình thường đấy nghe dùng là bình thường luôn đấy thì anh em đúc tiền này đúc chúng minh thư này đổi bài siêu nhanh siêu tốc độ anh em nào tín đồ bộ môn bài lá bịp không xa lạ thì cái ví đổi bài cả anh em nhá những cái ví của năm nay là đổi rất là nhanh rất là tốc độ luôn anh em nhìn tốc độ đổi này đấy để anh em đi chơi rất là hiệu quả anh em nhá đấy và thiết bị thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài anh em nhá cái điện thoại này ạ là điện thoại iPhone Samsung Oppo thì tôi đều có đây là cái con iPhone 7 rất là đời mới anh em này đổi rất là nhanh luôn thì anh em đi chơi ạ đổi rất là thoải mái anh em này mình đánh làm sao mình lựa những cái tiếng nào nó hợp lý thì mình đổi rất là dễ chơi thôi anh em này anh em sạc đời một hôm là anh em chơi cả tuần anh em nhá đấy đổi rất là nhanh này anh em này, đặt vào đặt ra này anh em này đấy rất là dễ chơi thôi cái thiết bị thứ ba đó là cái áo đổi bài anh em nhá anh em đổi lại em gì này rất là hiệu quả thì hôm nay làm video tôi không muốn mặc áo làm gì cả đấy nó đỡ vướng thì là tôi à, đổ luôn trực tiếp đây để anh em nhìn này áo thì tất các loại áo áo à, có cổ không cổ áo mùa hè mùa đông anh em nhá đây anh em nhìn này rất là nhanh luôn mình mặc cái áo này vào rất là thời trang rất là đẹp đấy như vậy để đi vào chi tiết thì tôi hướng dẫn anh em vào một cái bán bạc có thực tế ví dụ ở miền bắc là đánh uh, liêng đúng không ví dụ đánh liêng mình thử một cái bán liêng em gì nhá em phải uh, lưu điều rằng là bài là bài nào được tất cả các loại bài mình đi đến chơi người ta đang chơi kệ người ta người ta đang chơi chơi trước chơi sau vào nhanh vào sớm không quan trọng thì anh em vào anh em chơi ạ thì là anh em cứ sẵn anh em chơi nó không có cái gì khó cả anh em nha đấy thì không cần luồn bài bài nào em cũng có thể đổi được đấy như mình đánh một cái ván liêng đúng không mình chia như thế này đấy để anh em mô tả anh em một cái ván bài thực tế anh em sẽ đánh như thế nào anh em này bảy nút đấy bảy nút thì không sao thì tôi vụ tôi kệ đi tôi lên một cái ván bài mà nó lên nó anh em lên một cái ván bài thì em tôi lên ván này ví dụ bài này bài tôi là ba nút thì anh em rất là khéo léo em nhá thì người ta chơi kệ người ta anh em giấu một cái lá bài vào trong em này đấy để anh em đi chơi này giấu này rất là dễ này giấu này cho ra này anh em này giấu vào này em rất là dễ này thì anh em giấu cái con di vào đúng không anh em phải nhớ trong này có con di anh em nhá để anh em biết ờ, đánh một cái bán sau bất kỳ đánh ngẫu nhiên này khi anh em chia đánh mấy cửa quan trọng bài của bài loại bài làm quan trọng là em lên lên cái ván này 5 nút thì anh em kệ này vì có con di này nó không hợp này đây con 10 thôi này anh em này đấy ví dụ như ván này là một nút mà anh em đang biết là trong này anh em đúc con di thì con di anh em khéo léo anh em đổi con hai lấy con di là bài anh em sẽ có chín nút nó rất đơn giản nó không gì khó em này đó anh em nhìn này là anh em đánh liêng em có chín nút là chín quy rô anh em nhá rất là dễ chơi thôi hay em đánh ba cây cũng vậy em đánh ba cây ví dụ như cái ván bài là anh em lên cái ván bảy nút như này đúng không bảy nút như thế này thì anh em khéo léo anh em cầm con chín ra anh em đúng không đổi rất là dễ này anh em như này anh em có làm ba hai rất là chuẩn chỉ luôn đấy thì lên một cái ván bài nào mình cũng có thể đổi được để anh em biết để anh em chơi làm sao chơi như thế nào để anh em ăn được tiền người ta thì đấy mới là cái mấu chốt quan trọng anh em nhá chơi không mà anh em sợ thua anh em không mà anh em thua tha được đấy, bài nào cũng đổi được đấy, ví dụ anh em lên một cái và và ván bài như này 5 nút đúng không đánh ba cây anh em lên 5 nút đánh bốn quân anh em không anh em sợ thua anh em đổi rất là đơn giản thôi em đổi này là anh em có 749 để anh em hiểu về đồ đấy thì cái ví này ạ là ví da rất là đẹp này anh em đúc chứng minh thu đúc tiền rất là ok nhiều ngăn này ví các loại màu này màu lâu màu đen này màu à, ví kẻ hay ví là các loại ví là đều tôi đều, có đây em đi nhá kích cỡ to nhỏ hay là ví sách tay ví dài nhà tôi đều cung cấp hết anh em ở đây đổi bài này anh em nhìn này nó rất là nhanh luôn không có tiếng ồn anh em này đặc biệt là không tiếng ồn thì những cái ván nào mình hợp lý thì mình đổi em đi nhá nhiều anh em hỏi tôi câu hỏi rất thiếu tư duy anh em bảo tôi là ví dụ ví dụ đúng không tôi giấu con chín vào đây anh em bảo anh ơi thế tôi giấu anh em giấu chín đây thì bài là thừa chín à không phải thế em ạ 52 lá bài này anh em giấu lá nào là nó thiếu lá đấy anh em nhớ trong này có con gì để anh em nữa anh em đổi đúng không cái ván sau anh em lên một cái ván bất kỳ đúng không Ví anh em đánh ba cây lên một cái ván 5 nút như này thì anh em nhớ trong này con chín thì anh em khéo léo em đổ con chín ra thì để anh em đi chơi là anh em có 9 nút anh em hiểu chưa đó thì thiếu một lá bài thì anh anh nói thật với anh em là 51 lá mà thiếu một lá thì nó không ai nó kiểm tra bạc là bạc có không ai để ý cái vấn đề đấy em nhá thì không phải ván nào mình đổi mình lựa bạc để mình đổi anh em nhá ví là ví ra là chất liệu rất là tốt này đấy, cái thiết bị thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài tôi hướng dẫn anh em này về cái điện thoại ấy, nó chức năng cũng như cái ví anh em đánh em anh em cũng đặt ở đây nó điện thoại iphone samsung oppo của tôi đều có anh rất là thời thượng này, này. anh em nhiệm vụ nó cũng cơ, cơ bản nó như thế thôi em đổi này anh em đổi rất là nhanh này ví dụ anh em lên một cái phán nó cũng là ngẫu nhiên chúng tôi chia này giống như này đúng không 5 nút này bỏ này anh em để anh em hiểu về đồ dụ bài này anh, anh anh em chín nút thì anh em biết đánh liêng anh em trong này có con gì thì anh em khéo léo anh em đổi này đúng không là anh em có thể đổi rất là dễ anh em chơi này đây như này chín nút như này anh em có thể đổi ra con gì là anh em có thể là đĩ để mình hiểu đấy thì ví dụ anh em lên một cái ván bài chín nút như thế này đúng không chín đánh liêng rất là to nhưng mà trong này là tôi nhớ tôi có con chín thì tôi đổi ra là bài tôi có tám chín mười là liêng rất là to anh em nhá đấy thì anh em hiểu rằng cái điện thoại với cái ví nó như nhau thôi chức năng nhiệm vụ của nó đều thừa thiếu lá bài đổi lá bài hay là áo thì anh em đặc biệt về áo này áo thì tôi đã không có cổ không cổ hay áo mùa đông thì tôi rất là nhiều các loại mẫu khác nhau thì làm video thì để đôi ba cái này thôi còn em đi làm tôi nhà tôi đại lý lớn là giá cả rất là phải chăng và đặc biệt này các loại thiết bị đổi bài ạ, là giá cả là rất là bình dân đấy, anh em như ý giá là giá bình dân mà đồ là đồ chơi là đồ cao cấp đấy để anh em chơi rất phù hợp với túi tiền của anh em thì áo thì là áo nào cũng có anh em nhá tôi thật anh em áo rất thời trang áo áo đẹp như anh em ngoài shop luôn anh em mua một cái áo là anh em vừa đi ăn cỗ ăn hỏi đi chơi bạn gái xong vẫn đi đánh bạc bình thường mà lại đổi được đổi được bài anh em nhìn này đấy anh em mặc vào anh em đổi nó rất là nhanh nó không, không có gì khó ở đây tôi đổi thực tế em nhìn này em thấy không thừa thiếu một đá bài rất là nhanh không có gì khó cả không có gì phức tạp thì em gì nhá bài nào cũng được bài nào anh em có thể đổi được em này bài là bài nào được bài này cũng đổi được mà bài xanh bài đỏ bài nào đổi được em phải lưu ý này đó chứ nó không phải là bảo là bài đổi là lọ đổi được bài kia không đổi được em nhá đấy nó thiết kế ra là đổi tất cả các loại bài ở Việt Nam bài nước ngoài cũng đổi bình thường không khó gì cả em này đấy thích cho ra thì rút nó ra thôi Đấy, thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cò bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay game trên tự động tại bài thế không anh em quan tâm cái sản phẩm nào anh em alo trực tiếp tôi không chỉ tám bốn ba một thứ tám nhân viên tư vấn 24 trên 24 nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe mới đình bến xe giá ba lộ bến xe đông sài gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng thực tế nhân viên đón và tư vấn tận tình cho anh em và đưa ra để anh em bắt xe về anh em nhá mình nên bớt chút thời gian để anh em lên được thử hàng thực tế mắt thấy tai nghe ờ, tay sờ vào bài anh em này thì em này ngoài ra anh em ở xa thì sao tôi gửi xe khách xe ca hoặc xa quá tự gửi bưu điện để anh em cũng có đồ chơi cái đồ này bảo nó sai không sai rất là chuẩn chỉ anh em nha về bộ môn bài lá bịp anh em đã là chơi về cái đồ này không xa lạ những cái động dụng cụ thiết bị để thừa thiếu một lá bài đổi một lá bài anh em ạ đấy thì cái đồ đồ đẳng cấp đồ mới anh em nhanh tay alo được không đi chơi xanh chín xanh chín anh em thua tha rất là vất vả mình đầu tư rất là rẻ tiền thôi nhưng mình thu lại hiệu quả cái cái phản ứng rất là tích cực mình thu lại hiệu quả rất là cao em để anh em anh em biết là đi chơi luôn luôn mình phải chiến thắng không bao sợ thua tha để có cái đồ chơi chuẩn thì mình phải hỗ trợ mình chơi còn nếu mình có đồ nghề ví dụ đơn giản nhất này ví dụ anh em hiểu cách đơn giản nếu mà khi anh em có đồ có có nghề trong tay đúng không thì anh em có thể chơi rất là dễ nhưng khi anh em không có nghề trong tay thì anh em làm thế nào đúng không thì khi ví dụ anh em có cái nghề trong tay anh em chia bài nó rất là bình thường thôi thì mình cũng có thể lấy được bài theo ý muốn của mình đúng không ví dụ như cái ván này mình đánh liêng mình chia bốn cửa anh em nhìn này mình có thể đánh theo ý mình nha mình đánh như thế nào để mình tùy mình đánh anh phải không là mình đánh theo ý được mình đấy để mình biết rằng như thế anh em này đấy chia bốn chia năm cửa hay chia như thế nào nếu lấy bài theo ý muốn là tùy anh em đấy thì cảm ơn anh em xem video của tôi